khổ quá để cảm thấy nó bị chị em điệu nhảy bằng nhảy khá bảnh anh ơi màn song ca của hai con người suýt yêu nhau nữa mười à? nhưng mà vì bạn như thảo ờ. tôi chỉ khẳng định một điều là tôi hát hay hơn việt lồn à, nhưng mà đừng đăng này nhá không anh bị chửi hay còn trước nốt đánh tiếp em ừ, lại gần thôi đánh lại đi not know bài cái bài mà từ là đầu tiên là nó chưa tức là đầu tiên là nó chỉ là cái giai điệu đơn giản xong rồi tao viết